người đâu biết cũng thuần nhạc dâng lên tam bảo mười phương hộ trì Hãy subscribe ngày xung quanh tìm đồ vào thuốc ấy ai dưới cũng già dù khi tàu lá che sương ý để đông hương nhắc nhắc lên sang cửa thiếu hoa sông đang trồn lồng đồng mốt chung gì ra để bắt ai lưng đai giọt đầm đắn giọt đầm dài lưng đai giọt đầm dài xót dài tay cầm đôi nước nước một bài thật xinh đền thương sơn thủy tình nhờ Hãy subscribe à, bên đầu nỗi trầu đẹp làm sao kim tỏa sáng sáng soi bên đầu đẹp làm sao châu mới ban ra thương ngồi nhọt được đi đang tháng ngày bán cho thiên tốt mùa dày bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều bán cho đồng dài đất sang nhiều bồng lộc cho nhiều ngoái năm xưa thay thành đồng có kia sân thủ thờ ba mươi một người cô sầm ba mươi một sầm mươi